bất kể một phần mềm nào cũng vậy này khi họ tạo ra phần mềm giao tiếp khách hàng nhé thì gọi là họ có một cái trường là trường dữ liệu trường dữ liệu này họ định nghĩa là trường gọi là system field gọi là gì đây gọi là trường dữ liệu mặc định của hệ thống ví dụ mặc định của hệ thống của phần mềm chat thì họ sẽ lấy được data của chị đó là gì số điện thoại là họ sẽ đặt tên là trường phone gọi là phone nhé và số à, email anh chị ạ và cái trường thứ hai là trường dành cho người dùng gọi là custom field custom field custom field nhá là dành cho chúng ta tạo đúng không custom field đó kiến thức này thì mình sẽ giải thích cho chị à, đây rất là mới chị nhá không ai giải thích cho chị hiểu đâu <laughs> ok rồi thì chúng ta là người dùng chúng ta là người dùng phần mềm này thì chúng ta sử dụng cái trường dữ liệu đó là custom field còn system field là một cái trường mặc định của hệ thống rồi thì là chúng ta chưa cần quan tâm vội anh chị nhé mà mục đích của chúng ta để lấy được dữ liệu của khách hàng thì anh chị phải tạo cho tôi một cái trường của đại trường custom field anh chị muốn xuất data đi đâu ví dụ bây giờ tôi muốn đã lấy được data khách hàng đúng không à, số điện thoại này rồi là email này địa chỉ nhà này rồi là vân vân đó thì mình phải là tức là mình là người dùng phần mềm này thì mình phải sử dụng cái trường nó trường custom field cái trường này do chúng ta tự tạo ra đó anh chị chú ý nhé còn cái gì cái system field này thì nó không có chức năng đó custom field để xuất chúng ta muốn ờ, gì lưu cái data này đi đâu đúng không ví dụ là sau khi mình làm xong hệ thống này đúng không tức là mình custom field mình tạo ra một cái trường nó đang trường gì à, trường à, địa chỉ nhà đúng không địa chỉ nhà này đó địa chỉ nhà mình sẽ xin địa chỉ khách hàng đúng không rồi mình tạo ra gì số điện thoại đúng không đó và uh, địa chỉ email chỉ email nhé rồi cái gì nữa trường gì nữa đó chị có thể tạo ra rất nhiều trường à, trường ngày sinh xin à, ngày sinh nhật đúng không mình mình muốn xin ngày sinh nhật của khách hàng đó rồi rất vân vân đấy đây mình demo cho anh chị thôi một số cái trường mà chúng ta sẽ làm ở trong cái bài tập này nhé đó nó càng ngày nó càng khó hơn đúng không hôm qua thì cơ bản rồi hôm nay thì là nguy hiểm hơn đấy chị nhé đó. thì custom field đó là gì là những trường này chúng ta có thể xuất được dữ liệu đúng không chúng ta có thể lấy được dữ liệu hoặc hoặc là chúng ta đẩy lên Google Sheet này chúng ta gì đẩy sang phần mềm CIM khác để chúng ta chăm sóc à, ví dụ như này là bình có một phần mềm gọi là tên là phần mềm Western Bond đúng không đấy là một phần mềm uh, bình cũng là agency partner của nó này và khi bình xin được địa chỉ này địa chỉ email và số điện thoại hoặc là gì trường họ tên nữa đúng không thiếu cái trường quan trọng là họ tên đó họ và tên khách hàng thì sau khi mình lấy được cái trường này đúng không trường địa chỉ email và số điện thoại là hai và họ tên khách hàng là ba này thì cái dữ liệu này nhá custom field này chị chú ý này custom field để chúng ta gì đẩy dữ liệu ra bên ngoài đấy tức là để chúng ta lấy được dữ liệu của khách hàng đúng không thì Bình sử dụng cái custom field là số điện thoại um, địa chỉ email và họ họ tên này Bình đẩy sang phần mềm khác được anh chị nhé bây giờ chúng ta chỉ thao tác trên custom field anh chị nhé custom field ok anh, tức là anh chị hiểu vấn đề rồi đúng không system field là hệ thống mặc định rồi của hệ thống rồi thì để lấy được địa chỉ này email lấy được số điện thoại lấy được họ tên thì anh chị phải vào tạo field cho mình